ở một đặc điểm chung của cái máy Select Drive của THOL đó là gì? Dây cáp siêu êm Dây cáp nó êm cực kỳ bạn, nó êm vậy bạn tập nó mới cảm nhận được Còn mà những cái máy cùi á, dây cáp nó cà sực cà sực cà bật ức chế lắm Nhưng mà cái bài tập này nè, mình đã tác động tới lợi cơ BD Cơ BD Và cơ lộ một Nên cái, cái, cái, cái, cái cách đó, phát triển hệ thống Game Center của Duy Nguyễn đó, nó chậm, nó chậm lắm bạn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 thì trong chương trình Duy Nguyễn Vlog thực hành này là những câu chuyện xoay quanh những buổi tập của Duy đơn giản vậy thôi không có nội dung chính là những câu chuyện về game xoay quanh buổi tập của Duy trong đó nó có nó có thời sự trong đó nó có đạo lý trong đó nó có triết lý trong đó nó có kinh nghiệm trong đó nó có kiến thức nói chung có tất cả trong một video trong đó nó có cạc khịa đó các bạn nhiều khi à, trong cái quá trình nói chuyện thì nó nói chung thì cũng có đụng chạm người này đụng chạm người kia nhưng mà là giỡn thôi nhưng mà là giỡn thôi nghe năm các em đừng có ghét anh làm gì trơn trội á mà các các em mà ghét anh các em xe bài rồi bơm la hết nó lại nó lại nó lại ờ, phiền cho anh đúng không thôi đừng đừng có xe nhiều nha xe vô chỗ nào hiền hiền thôi đừng có xe vô cái chỗ nào mà toàn anti fan của anh không <laughs> trời ơi <laughs> sao mà cái vô comment anh Di ơi ngày xưa em ghét anh như chó vậy đó anh giờ em theo anh em, em nể BL vậy đó bạn nhiều thằng tâm sự bất cười lắm má ngày xưa em theo thằng kia nó chửi anh quá trời luôn <laughs> bây giờ em nhìn lại má đáng nhà đi không mua được bánh mẹt của anh nữa thôi em theo anh luôn wow. ồ nó nói thẳng vậy đó mấy em mà cuộc đời thế giới mạng nó ảo cực kỳ ảo nó loạn cực kỳ loạn đó nên chúng ta muốn có một cái bầu trời văn minh đẳng cấp để tập luyện không có lo chuyện thế sự đó thì các bạn có thể đến THOL Gym Center những cái địa chỉ đẳng cấp vệ tinh bao quanh thành phố Hồ Chí Minh và chỗ tôi quay phim là gì BBT Bình Tân rồi, giới thiệu với các đồng chí Đây là cái máy tập Selectrai đẳng cấp Cái máy lưng xô quyền thoại Cái máy này là máy lưng xô quyền thoại Tất cả những cái chi nhánh của THOL Game Center á Thì sẽ trang bị hai cái máy này hai cái bạn Tại nhu cầu đông lắm Ở dưới lầu hai có nữa, đây là ba Nè, để vậy Tại nhu cầu tập lưng và tập bướm á Là cái nhu cầu nó cực kỳ nó quan trọng Dành cho tất cả mọi giới Mọi lứa tuổi ha đều thích tập máy này và ở cái máy này máy mỹ nha các bạn máy mỹ hàng xịn 80 cũ đó nó đâu có nó hoài thì ở cái máy này á nó hơn những cái máy khác ở những cái ở cái chỗ là nó bền hơn nó đẳng cấp hơn nhìn nó sang trọng hơn wow. đó, và nó thiết kế cái ghế này nó dài hơn nó tập cho bạn có độ phi quay nó ok hơn còn mấy cái cái cái, cái kia nó thiết kế nó hơi dốt á cái ghế này nó hơi ngắn nó hơi ngắn bạn ngồi bằng bị gò bó bằng gò bó bằng không thể nào phát huy được hết cái độ freeway của cái máy này và cái nữa đó là cái này duy rất thích tập cái này cái độ freeway nó 100% các bạn tập nó rất là ok còn các bạn tập bằng cái cây không không ăn thua rồi tập bằng cái à, cái cái cái, cái này cái này thì cũng được nhưng mà nó cũng không ăn thua tại vì cái giữa cái cái cầm dọc dày với cái cầm ngang dày thì cái dây này nó là sự kết hợp nó vừa dọc vừa ngang đó, nên mang độ free quay tốt hơn nó tóm lại có các ờ, đồng chí cũng lớn tuổi hồi xưa tập thì cây ngang không à nó rồi các đồng chí trẻ tuổi tập cây dọc không à nên chúng ta không khai thác được hết và do đó là THOL đầu tư cái cặp dây này nó free quay rất là tốt triết lý của anh là gì free quay em sống mà tự do mà đúng không tình một đêm được rồi động tác này không cần phải gọi là chưa cần phải đeo đai đeo điếc gì đeo dây gì để minh họa cái sự freeway đây là một động tác rất là khó tập nha các bạn mà nặng bãi ta <laughs> đó nhớ tập lưng là phải mở bướm bướm phải mở ra đó nè mở ra nè xong rồi co vô chứ không phải như vậy không có thả cái tay về ông nội ơi tập tầm bậy tầm ba không à mấy thằng bt nó chỉ cũng dốt nữa đúng không tập thả tay vậy tập gì tập vậy nè đúng không? nó tập vậy nè đó còn thằng nào lịch sự hơn thì tập chút nó tập đựng dày giảm đít lên giật vô cũng đúng vô đó đó đó đó cái thằng bỏ đồ trong hình tập của tụi bậy nữa kìa đó tập gì kỳ ấy cái này không được thả cái này phải giữ lại vậy nè nó phải nằm ở vị trí ngang vậy nè nó mở bướm ra nó mới căng vô được tập lưng mà không biết mở bướm thôi sa bét rồi do đó là tập nè để đi bình họa cho vô cầm đúng không nè chân không có để dày để dày nè không có để dày nha đó cùi chỏ tựa đùi gối thẳng cái lưng ra nha hi nhìn cái tay nè nhìn cái tay nè không cái tay nè không nè hi nè không không hi không hi không Ah. Ah. ăn tiền mà cho đó đó cái tay tại cái tay mình mở vậy cái cái bướm mình trên đây nó mở lên đó bướm mình mở lên khi mình ép khi mình giật á mình giật vô nè như vậy thì nó mới là sát giật về không sát chắc chắn đúng không đạo lý quá dễ hiểu ví dụ cây đi nó vô giật giày đi có sát con mẹ gì đâu mày chỉ cho tao chỗ sát thôi không sát cái lưng đâu có sát đâu đó mà phải giật vô vậy nè wow. ghê chưa giật có dây nè rồi trong quá trình lên nè mình đi quay nè mình thả ra mình để cái tay nó di chuyển xéo xéo lên xíu thả ra thả ra cái tay úp lên từ từ như vậy nó mới căng nhất như vậy nó mới căng nhất chứ vậy đâu căng đúng không vậy sao căng căng vừa thôi à vậy nè wow. wow. cần mau ác rồi á không đó rồi chút tập nặng chỉ tới phần free quay hiểu thêm cục nữa nặng đi đây là một trong bài tập rất đẹp nha các bạn cái tướng ngồi rất là đẹp nhất là phụ nữ á wow. phụ nữ mông to eo nhỏ đó còn nếu mà phụ nam phải như duy mới đẹp nha phụ nam phải như duy mới đẹp nha nó bài này ngồi nó tôn lên cái dáng đó nên những cái bài tập lưng mà người ta kêu là những cái bài mà sexy bài đó động tác hầu như động tác nào nó cũng đẹp hết trong ờ, trong mấy động tác tập ờ, tập ngực là xấu nhất á nhiều khi phủ phàng lắm bạn bạn lý đi trong mấy cái động tác tập ghim ngực xấu nhất kiểu gì cũng xấu á đàn ông đàn bà gì cũng xấu á mẹ nằm banh háng ra đẩy không gì đẹp hết. còn riêng cái động tác tập lưng nha bà lý ơi động tác nào nó cũng vô nó sexy nhìn là motivation wow. nhìn là motivation liền nhớ rồi vừa vậy không chân không để cong về không đẹp bây giờ chỉ các bạn đẹp mình tới cái tướng mình phải đẹp cái đã rồi mới bàn tới cái chuyện tập đúng tập sai có thằng nó tập không không không sai bạn mà tướng xấu thấy mẹ <laughs> nhìn là thiệt cái không bao giờ mời là mua đồ luôn để vậy không được nguy hiểm đó vậy nè không rồi tới cái mông mông nè đùi thẳng nè không không mông về xong hồi có free quay nè wow. đó nhẹ nhàng thôi đó uyển chuyển cái đẹp chưa ví dụ con gái là bằng vô tập á giả bộ tháo giày lụm giày cột dây giày đâu đằng kia kìa để địa cái này của người ta chứ gì ba tôi gành mấy ông quá thôi tôi gành mấy ông quá thôi nha nhưng mà cái đó hợp pháp nha đúng không vô phòng game đẹp quá người ta có quyền người ta địa đã không không có chờ em về xấu nè giữ cho cái tướng luôn đẹp nha tập đẹp anh nhi mới thương nè không thẳng lưng không một tập nặng quá đâu ra chậm vô đó con trai thì nó gồng nhiều chứ con gái nó gồng nhẹ nhẹ thôi con gái tập để săn lưng gái tập nhẹ lại nha ở một cái điều mà duy rất thích ở cái máy tập này á bạn nó là máy Mỹ mà máy mỹ là máy mắc nhất rồi wow. tại sao mình phải nói chữ mắc, đó, mình nói chữ mắc để mình nổ để mình quảng cáo thôi đúng không nhưng mà ở cái máy này nó sẽ có ưu điểm vượt trội hơn những cái máy khác ở một đặc điểm chung của cái máy Celestrai của THOL đó là gì dây cáp siêu êm wow. dây cáp nó êm cực kỳ bạn nó êm vậy bạn tập nó mới cảm nhận được còn mà những cái máy cùi á dây cáp nó cà sực cà sực cà bật bực ức chế lắm đó dây cáp êm bạn tập nặng nó vô rất là nhiều còn cái thứ hai là cái khung máy rất là đầm nó đầm nó có hai yếu tố nó làm cho khung máy nó đầm đó là khối lượng máy nó phải nặng đúng không khối lượng máy nó phải nặng tạ mà làm cho di nguyễn là tạ phải nhiều đúng không như ở đây ờ, cụ thể là cái này là hơn trăm ký tạ wow. nhưng mà cái khung của máy đó cái thép nó dày nó làm cho khung máy rất là nặng mỗi lần ờ, khi ráp cái mấy cái máy này là nó tốn gần chục thằng nó khiên trời ơi thấy thương lắm em đó nên chính vì những cái ưu điểm đó đó thì Di mới quyết định chọn mua những cái máy gọi là slot drive đắt tiền đặt trong game tại cái quan điểm của việc làm kinh tế các bạn nó thực dụng lắm tao không có bỏ tiền ra hàng triệu đô la để tao làm cái phòng game trong khi đó những cái máy rẻ tiền nó nằm ở trong phòng game của tao nó như vậy nó nghe nó cực kỳ nó vô lý mấy bạn đúng không nên nó thật sự với bạn những cái mét vuông trong phòng game á của THOL á là sắt sắt ra miếng hàng hàng đắt ra tiền đó. thì mình phải đầu tư như vậy đó thì cái giá trị thương hiệu của mình nó mới vững bền được đó chứ không thể nào lên mạng quảng cáo ừ phòng game này nọ đẳng cấp mà vô thấy cái máy cùi bắp đẳng cấp cái gì đúng không nội cái chuyện mua máy mà ông cũng chả dám đầu tư nữa thì ông nói cái gì mà đẳng cấp không có gì đẳng cấp hết trơn trời á đúng không ông vô ông lấy cái nhà kho ra ông để co lên ông làm như cái tiệm neo bên mỹ vậy đó xong cái ông nói phòng gym năm sao năm sao con khỉ gì mẹ mưa lo chống dột đi kìa năm sao đúng không mấy bạn nên cái cái cái cái, cái cách đó, phát triển hệ thống game center của diệu Nguyễn đó, nó chậm nó chậm lắm bạn họ thấy không nhiều khi hai năm hai năm nó ra được con cái à năm hai năm nó ra được con cái à chứ nó không có đàm ầm nhưng mà cái nào á là cái tâm huyết của mình nằm ở trong đó đúng không mình nhìn cái phòng á nó như là đứa con tinh thần của mình vậy đó cái máy đó là cái gì chính Di Nguyễn đặt chân lên Di Nguyễn đào wow. đúng không như cái máy này là chính Di Nguyễn ngồi Di Nguyễn kéo chứ không phải là Duy Nguyễn mở phòng game ra lấy tiền của khách trong khi mình đi nhậu đó đó là cái sự khác biệt và cái đó là cái niềm tự hào mà nó thật sự cuộc đời này công nhận ngẫm lại thấy mình cũng xiên thiệt không lẽ tâm sự nó dài dòng chứ thiệt á tập game không bỏ ngày nào từ khi nào quá bận nên cái động tác này là cái động tác nó quan trọng mà mình trong buổi tập mình á mình nên xếp nó thứ hai đầu tiên là cái bài mà gọi là là rô rô bằng ba beo đó bài nó nặng á quất trước rồi tới bài là bài cấp 2 bài này dùng để gì là mình cảm nhận cơ cái cái không ăn nào mà giật quanh am dumbero mà để cảm nhận cơ cả cái đó là bùng nổ đúng không cái đó là khẳng định không có cảm nhận được đúng không cái sự cảm nhận nó diễn ra quá nhanh đó cái cơ mạnh nó làm không à cơ hai đó bạn cơ loại hai á người ta kêu cơ là cơ phát á đó nó hoạt động quá nhanh đi chúng ta không cảm nhận được nhưng mà các bài tập này nè mình nó tác động tới lợi cơ bd cơ bd và dạ, cơ lợi một đó cái cơ bd là cái cơ mà tốc độ nó vừa phải như duy á đó. vừa mới tập đó và cái cơ lợi một là cái cơ chậm rãi đó tận hưởng đó mình luyện những cái sợi cơ đó và cái bài tập này mình bố trí vậy là đúng đó nên trong buổi tập á đầu tiên là phải tắt phải sử dụng cơ nhanh sau đó là tới cơ bd sau đó tới cơ phụ nữ nha nó cơ 2 nó có 2A 2B một này nó kia kiểu đó học là bài cũ đi nè quan trọng là free quay bài này á thì có thể là bạn ờ, sử dụng dây kéo lưng cũng được hoặc là không cũng được không sao cả tại vì cái cây này cũng căn bản nó không cứng lắm bạn có thêm bao tay nữa và cái độ free quay bạn cũng diễn ra nó nhanh mà cái này nó cũng không quá nặng tập nặng cái này vẫn được nhưng mà nó không cần thiết nó không cần thiết thôi này là duy chơi là chừng hai ba tạ thôi chứ không có chơi hết nè nè gái tập vậy nè tập vậy là được đúng mà nó không vô hết đâu nha nè nó vô nè không nó vô được cái này nhưng mà nó không vô được cái này bởi vậy do đó chúng ta phải tập vậy căng ra